Tưới nước này vào để cho nó cứng nhanh nhá Bà con nhá, để cho nó khô nhanh, cứng nhanh Ở bên kia đấy mình cứ tưới vào Nó như kiểu mưa ấy cái tông mà Vừa đổ xong thì nó ấy được thì bên kia nữa Đấy, hay là Mấy cháu Ờ, xin bác cao đi dạ. Ồ, oh, oh, đấy Phải hết các cháu vào đây, các cháu nhỏ ấy dạ. Áo nào cũng được như nhau nhá Lượn, dạ, lượn rồi. Chị em phụ nữ thì à, ăn cái bánh kia thôi. Đấy, đúng rồi, mua một cái. Chị em phụ nữ em được không? Không à, nước ngọt. Cá này nữa tí nữa ngâm nhá, cá này ngâm đi. À, ngâm.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 và hôm nay thì Giang cũng ờ, xin thông báo luôn với các anh chị biết là một cái tin vui nữa của bản thân mình đó là mình nhận lương YouTube nhé các anh chị nhé được uh, ờ, 7 triệu 650 ngàn đồng tháng này và hôm nay thì mình có mua một chút kẹo bánh vào cho các cháu nhỏ và chị em ở đây cũng như là mua vài con cá và để động viên bà con cố gắng làm thì ờ, hôm nay chủ yếu là Giang sẽ ghép cút pha cái cái cái ván ép này mình mua này cái ván ép này mình mua là 370.000 một miếng này để mình hôm nay mình chỉ có mình đổ cái cái chân mà để đá nó đỡ trơ ra ấy đá nó đỡ trơ ra thôi các anh chị ạ à, Đúng như mình cũng là, là một khối bê tông ấy nó không phải là, là, là, là mình đổ những cái à, trụ đầu tiên thì ra cũng đã bảo thì mình bảo anh em mang xuống để đặt đo xong là mình cắt thì à, chị em phụ nữ ở đây thì mình cũng bảo mọi người là bây giờ là lấy cát sỏi chuyển sang đấy rồi đào và mình đổ tiếp nhưng là thiếu sỏi thì mình lại đi lấy cái này như cát à đây sỏi cát đây sỏi hôm qua là mình đổ cái kia xong rồi mà mình đổ cái kia ấy kia xong rồi gõ gõ nó ra chị em gõ ra nó dính vào này gõ nó ra và có một số quý anh chị à, khán giả là tại sao đợt trước mình không à, lắp ghép à, cái bán này xong mình kè thì mình gọi là xây lên luôn ấy mình thật sự là lúc đấy dạ, là vướng ba anh chị ạ cho ván vào mọi người tại vì cái khe nó bé quá người lọt thỏm trong đấy xếp nó cũng khó đổ vớt nó cũng khó nữa Thế là đâm ra mình cho một người kẻ trước sau ngày hôm nay thì mình lắp cái bếp con pha để đấy quá trình đã xong rồi nhá tí nữa thôi để à, chị em phụ nữ trên này là sẽ đào vữa toàn bộ vữa bê tông như này này đây anh chị phải biết đây. đi tốc vữa xong thì à, mình cứ lấy vữa mình đổ vào các khe này thôi đây đây pha đây này cũng vậy sau này là à, cả cái thành dưới là, là không chơ đá này mà nó sẽ thành bê tông như này nhé gì khe hở này nó cũng không tốn vữa à, bao nhiêu đâu. Đủ không? Đủ không? Đủ không? Đủ không? Đủ không? Cái là lột của ít chú vữa mà nó ấy thì mà đổ bê tông đấy Bác sĩ mà nó thu vữa thì mình lại dùng cái vữa này mình đổ đường luôn cho mọi người Cho bà con luôn này mình tháo giữa hết một pha là nhìn nó rất là, rất là đẹp như một miếng bê tông không cần ống đinh được mà em không cần đâu cần đâu ống đinh là sau này mình à, tháo ra nó đinh à, nó mà chỉ đặt vào như thế thôi tí nó đổ vữa và nó căng nha cái là nó đẩy cái cây trống ra ngay mình yên tâm là như vậy cái đầu này nó thấy đẹp vào tí rất chết là mình à, bà con đổ vữa vào ấy thì nó sẽ căng ra hai bên Nó hãy đẩy ra à, cái ván ép nó sẽ đẩy ra là nó căng ngay cái cây trống của mình ấy. giờ mình mình chống căng hết cỡ là tí nữa cái ván này nó óp này nó óp hết vào thì vữa này nó không đẩy ra được chỉ hơi thôi hơi mà là tí nữa, cái vữa kia là nó nhét vào đây nó đẩy ra này cái lực đẩy của nó ấy. nó mới căng được chứ mà người giờ đẩy căng hết là nó óp vào cái ván này nó ván mỏng có một ly thôi Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. À, cái tung mình dày dày tung áp lên dày còn nó này. Cô kéo áo sẽ chỉ lại mình làm Tao tao ít tao tao tao dày dạ. lắm. Muốn tay kia rồi. Tao lên vào nhá. Đi thì là. Tao không chào. Mọi người bà con thích ăn nướng hay là ăn cái gì canh tùy bà con thôi. Còn muốn làm thịt ra. thế ờ, thịt ra mua vào cho mọi người mọi người cứ làm gì làm mà chi ở trong à? à, rồi này vâng. chi cháu cha chi luôn mà cho nước vào đi cho nước vào đi cho nước vào đỏ nó nhau ra nhá cứ nhau như cháo là được cứ đổ ở dưới chỗ thao hát gạt vào là được cơ mà không cần phải nhất là khe cứ đổ chúng tôi cái bậc thềm cũng được rồi cứ đổ bậc thềm với hắc cào vào hắc chảy ra đâu mà như kiểu nước ấy cứ đổ đi không phải đâu phải rác vào hẳn lỗ cứ đổ thôi người cứ đổ thôi không, không quan tâm là mình đổ chính xác lỗ cứ đổ đấy là bới xuống à? đấy nhám như thế là được cứ xúc ra là được cái xiềng ờ, không có cái xiềng ờ, tốt hơn à Lấy cái xiềng tốt thì cho cho chú ấy đi Lấy cái xiềng ờ, nó bị gãy cái móm này xúc được bao nhiêu này xúc vào luôn anh xúc vào luôn chú xúc luôn không cần phải đảo nhiều nó đã đảo ấy từ trước rồi mình phải đổ nhanh bê tông này lâu rồi nó lên tí rồi sao tao sổ tao lấy rồi tao hút quýt tự nó hút tự tao nó xuống chạy nhá cái Mày dễ muốn mua vậy đi gì nó tận như thế, như thế mua là nó thế, để tận tay gì. Tao còn có gì à? Tao là hả? chi phí nó bắt cháy à hai lần chi phí nó cô chỉ có cung quân đủ tiền nó thì chưa đẹp ấy nó thì chưa đẹp quá con mình cho các con đúng thế này 你说我们也不会把过。 아, 얘 주머니 지금 어디야? 오, 잘 못. 하나 받아봐서 되면 제가 이게 대대하래. Ala lekka la. Ya jibi tu. Tamai. Tama tama. Mua cái này nha, tôi dùng lại mua sắp bó có thể có. Cái nó đừng nói giờ phụ, giờ phụ bộ, ôi la à. <laughs> liên tục, cứ liên tục phát triển. Dạ. giờ à? À, cái này không phải ờ, người phải chọc đâu cứ đổ vừa nhau là nó đấy nó chốc ta dạ. ừ ô quay à cháu ơi nó nhung 这个当做不上弄哦。你拉皮带，这不，原来人家原来真的要不在身上，被这个工人碰到了哦。嗯，你看皮带，皮带，你看你跑，你看你跑，你看你跑。 to thì nên qua lấy cái tiền hấp tới rồi to gì vào nữa to nhưng mà lại to nhiều cái nó chèn nó sang nó sang sang to chứ bây giờ cũng thọ nhiều cái quất bát rồi như cái lỗ to chả ta kỹ ta chụp bát một chỉ chúng ta chụp bát thì nó cái lâu to <laughs> lâu to lại nó đang đã tuổi rồi Đây là ăn trai đó cào ra chị em cứ cào ra cào xong là đổ nước vào luôn đây con trai thì sách cho khỏe nhanh chị em phụ nữ thì đảo vua thôi

à cái đấy quên đấy là chống à cái mỗi có mỗi cái đang làm rồi đúng đất ba đấy mét bé đất bằng hết cái cũng còn ba lên đó đây rồi mét bé đấy ba gõ đừng gõ nhá gõ đừng gõ cái đồ chậu em cho cái khe nổi là hơi gạt nhẹ thôi cái này bị tháo có pha gạt lấy chậu nhỏ anh cho anh bên kia rất là khô rồi tí nữa mọi người đổ bên kia rồi khô khô rồi tốt cho đây día día bên này bên này to lên đầu này to bên kia không phải vâng cứ đổ đây là hơi trôi không gì là <laughs> cái cua nó cũng cua đá ôi ô tê tê rồi cũng sắp chết tương chân chút lắm đi à Con này che chưa nhỉ Vâng Biết rồi, mẹ này Đấu đây rồi nhỉ Ừ, chắc rồi, chắc rồi Chết đấu đây Vô nhá rồi chứ Ờ, chết rồi Thôi đẩy góc này đi. Như thế tê mà đâu đầy quá. Không cần đấy. Nó sẽ chi. Hiện tại thì uh, cũng trưa rồi. Đúng ba anh chị nhá thì uh, mình cho bà con nghỉ còn một chút nữa thôi uh, buổi chiều mình làm nốt. Đổ nốt các anh chị ạ. Mình kẹo trên mặt nữa thôi mà. Mình cho bà con nghỉ là về ăn cơm. Thì uh, Giang cũng uh, tiện thể là ghi hình luôn cho quý anh chị biết là cái từ đoạn cầu mình đi vào trong này 6 700 mét nữa thì là có 21 hộ không có điện nhưng là không có sóng luôn ở trong này rất là khó khăn là 21 hộ này là khó khăn nhất ấy. À, ờ, vài ba hộ ở bên này và có hai mươi hộ ở bên kia hai mươi hộ như đi qua cái suối được một cái suối to nữa cơ đấy qua một cái suối ờ, gần bên kia các anh chị nhé dưới kia thì à, mình à, à? đây có một hộ đây này và một hộ bên này là hai này Đấy, hai hộ là ở bên này còn bao nhiêu là hộ khác là ở bên kia qua cái cầu còn rộng nữa cơ của bác anh chị ạ thì mình tiện thể đây để đưa các anh chị là sang cái cầu kia để xem luôn nhé người biết được là ấy thì là trong cái thôn này thì uh, cái bản háng mông đô này thì là có ba vị trí cầu các bác chị ạ chứ không phải Đấy, như giang nói thì cái bản háng mông Đô này thì phải ba à, qua ba cái suối qua ba cái khe ờ, ba cái cầu luôn còn cái cầu trong này là cái cầu cuối cùng để vào 21 hộ thì là hai hộ ở bên này ở phía bên này còn bao nhiêu là 20 hộ là ở phía toàn kia nằm sâu trong kia đó các bạn chị lên một quả đồi này này bên trên này để đi qua một cái suối khá là to đây các bạn chị nhá đây là cái cầu uh, thứ ba mình muốn chia sẻ tới các bạn chị biết về cái cầu này vừa rồi thì uh, mình cũng uh, vận động bà con với lại bảo cán bộ xã cán bộ xã rồi bảo cả thôn ấy mọi người làm cái cầu uh, gỗ để đi tạm rồi trước cái cầu gỗ trước nào nó bị hỏng hết thì mọi người đi xẻ quá trình mà đợt trước mình ra vào rừng đấy thì mình sẻ cùng bà con thì là làm cái cầu này tạm để cho bà con ờ, các cháu đi học đây là cái vị trí mà cái cầu ờ, suối to nhất đây của anh chị nhá và mình cũng chia sẻ và đã hỏi với ờ, tất cả dân ở đây rồi thì hàng năm mà một nước lớn thì có thể là ngập đến đây trôi cầu mà đấy, nước lớn thì ngập trôi cầu đến đây đấy các anh chị ạ đây là vị trí mà cái cầu thứ ba mình muốn chia sẻ tới ờ, các anh chị mình còn thể một người biết đây cầu này là lớn nhất và lên trên bản này thì là có 21 gần 20 hộ thôi đấy đi lên trên quả đồi và trong kia là là 20 hộ trong đó còn à, hai hộ thì ở ngoài này phía là ngoài cầu này cái cầu mình đang làm thì nó nằm sau cái quả đồi kia kìa anh chị nhá đấy đi mình cứ lươn men theo cái con đồi cái con đường nó nhỏ nhỏ này này cái vị trí này là vị trí cầu lớn nhất và nhà nước cũng không thể làm được bản thân Giang thì là cái cầu thứ ba này thì mình mong muốn là chia sẻ đấy cũng các anh chị thì có thể mọi người biết trên kênh luôn đấy không biết là cái cầu này mình có làm nổi được hay không thì sau khi mình làm xong cây cầu thứ hai thì để mình xem chi phí rồi mình, ờ, mình tính toán cả hai cái cầu này làm thì ờ, để mà làm thì rất là tốn kém của anh chị ạ thì rất là to và mùng nước lớn nên là lớn lắm lũ mà nó nó lúc quét xuống thì nó đẩy nó rất là mạnh nó có thể vượt được cao đến cái cọc này cơ mà thì hàng năm bà con bảo cái cầu này là hàng năm mưa lũ đến là nó bay cả cái cầu này luôn trôi cháu đi lại rất là vất vả mang chi này mình chia sẻ cho mọi người là biết về cái cầu thứ ờ, ba sâu vào trong này này đó cái cầu cái cầu cầu cầu thứ ba này cũng là cái cầu cuối cùng và cái bản háng mông đơ à, lên trên này là có 21 hộ đi à, men theo con à, đường cầu này vào vào phía đằng sâu trong đây kìa các anh chị nhé bây giờ mình à, nghỉ trưa thì mình vào ăn cơm cùng bà con mọi người sáng bà con đã làm rồi sau khi mà ăn cơm trưa xong cùng với mọi người bà con ấy và mình tham khảo quay cho quý ba chị cùng toàn thể mọi người biết là cái cầu đi vào trong kia cầu thứ ba buổi chiều nay thì mình đổ nốt ở cái trên mặt đấy nó còn một tí nữa thôi các ba chị nhé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 mình mai mình cho mọi người nó nghỉ Chở cát sỏi Tiếp tục chở cát sỏi vào Thì mình sẽ xem xét là đi số qua cái đoạn nước nước Thì mình sẽ làm cái Đấy ờ, ờ, bê xong mình cắt sắt và mình lại đổ tiếp ở đấy Để đi qua thành cái cầu luôn Nó là một cái đoạn đường thôi các anh chị nhé thì nước nó cũng có một khe nước chảy qua mình chỉ kè hai bên mình ghép cốt pha mình lại đổ vô cái vị trí đợt trước mà Giang đã từng làm đường con đường tấm lòng vàng ấy. có một đoạn khe con nước thì mình cũng kèm cái ván và cắt sắt ở đấy mình à, ấy vào đấy thôi <laughs> Đây nhìn thì trên này các anh chị có thể ờ, phân biệt được nhé Đây là trên mố cầu có sắt có thép này Này kia đây Mình sẽ lắp ghép cốt pha này Đổ vào đây Hai cái thành đá này mình ghép cốt pha hôm nay mình đổ vào luôn Nó thành dạ. một khối bê tông luôn Bên kia cũng vậy dạ. Mặt dưới, mặt dưới này thì mình đã đổ khô rồi hôm trước Xinh Cái lòng trong của cái ờ, ấy, thoát nước cái sau này này nó mình đổ ôm vào Đấy, còn một tí nữa mà ờ, trên mặt này nữa Là đầy rồi ờ, <laughs> công việc buổi ờ, uh, ờ, chiều nay thì chủ yếu là mình làm cái này là, là xem cái cầu thứ ba ghi hình cho mọi người xem và mình đi vào đường này này lúc mà buổi trưa bà con nghỉ xong rồi vào còn tí nữa nó đầy thôi càng uh, lên vua càng đẹp càng ấy luôn đây vâng, rồi vâng, mình ờ, đo đổ xong rồi nhá Bên kia ấy, xong hết rồi Bên này thì cũng ờ, xong hết Rồi mình lấy bàn xoa bay bàn xoa cho nó phẳng lên lên vươn đi à. Ờ, từ sao ốp vào thành nó cũng được mà Ốp nó chéo chéo lên được vào những cái khe đá ấy. Này nó lấy bàn xoa nó phẳng cái mặt đi là được rồi Đấy, lên bột bột đấy nó dính. Thế á, à, khó chết. Đấy, đúng rồi. Thế thôi. Thôi, tao ok đó. Đã, đã đấy. Nó cao quá vào dính vào ván này. Bới bới xem này. Nó này, nó cái tộc vua à. Kéo, kéo nó sang. Thật cái lửa thì lên cơ. Ờ, rồi nó nó phải nó nó à rồi tôi đâu mà nó cao hơn rồi à? dạ. bới bới sang bới sang nó nó không nó ờ, lấp vào cái ván này là hôm sau là giữa con phao không giữa được đâu đạp bê tông luôn đấy không thể mình chọc xuống dưới đâu chọc nhẹ xuống dưới nó tụt thêm tí nào bịt hết và đá là cho anh được kéo đây nó thừa bịt và đá ờ, và chỗ chân rùa này cũng được ừ và chân em này được đấy Thế nó thừa đây, cho bác này xúc sang bởi vì xúc đây ừ bởi cho bác này thừa thì xúc sang đấy đá luôn đi hết bê tông luôn đi cái xúc đi bên này đang bác ấy đang cào sang mà thừa đầy đấy bên kia ổn chưa phẳng hết chưa ờ Thế ok rồi đúng không thế thôi bà con nghỉ thôi hôm nay chiều nay nghỉ thôi xong rồi mai mai uh, chở cắt sỏi là chị em phụ nữ là khênh uh, ờ, hai bao xi này nhá Đấy hai ba xi này vào chỗ cái chỗ mà đi lại ấy nha chỗ mà có nó có rãnh nước ấy. Xong là vào đấy là kè đá xong là sẽ ghép sắt đổ ấy xong rồi. Để cho ở đây luôn. Ta tá gì gì gì này Ta, 看人家学，他设计都出来哟。 được treo của con này người ta mình rất che treo treo cho vào chân thằng rùa ấy nói chung là cả chân móng gần nhất là bê tông hết nha mọi người toàn bộ hầu như nó nó như kiểu một cái cống hộp ấy. Toàn cây nước ngoài hay đổ cống rồi Về đi, chở đến đi đây Mày đùa xong đi, chở cắt đi Lầu Lầu rất vui tính Con đá này mình không bỏ ra được mọi người con là trước bao nhiêu năm nay nó nằm đây khoảng 30 năm rồi và có quý cô bác anh chị mình bảo là khoan khoan là mình đục vào mình đập nó ra theo giang nghĩ là thôi nó đã ở đây bao nhiêu năm nay với uh, bà con rồi à, là mình sợ làm ảnh hưởng đến uh, thần linh thổ địa rồi các cụ ấy đã nằm đây rồi nó đã không trôi được bảy ba bảy rồi mà không không ra không đi bao nhiêu người rồi nên là thôi mình nghĩ là thôi chắc là cũng có sự linh thiêng nào đó ở đây thần đá thần núi thì mình thôi để nằm đây cũng được mình làm bê tông ờ, hết xung quanh này là được rồi. Có lẽ là video của Giang là cũng ờ, xin phép được khép lại đây thôi các bác chị nhé Xong lần này thì mai mình tiếp tục là mình làm cái đoạn ờ, kia mình sẽ cắt sắt vào Mình làm cho bà con cái chỗ nước nước mà nó chảy chảy ấy. Mình sẽ ấy kè và làm nốt cái cầu đi qua đấy Để cái chỗ mà bà con đi lại nó không có nước Nó bẩn mưa nữa à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại khi các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Ở những video tiếp theo Thôi bà con mình về nghỉ đi, về nghỉ uh, ăn cơm làm gì làm đi nhá Mai làm tiếp